con xa vọng để đồng đưa giá gạo bán đêm vì ngày vẫn làm mùa cách mạng dân gạo nhiều để đánh tiếng cười vui đầy núi đêm vắng ve có ai đi về phía những hàng cây mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đêm bằng chay bước gần tan nhịp càng thêm rắn rối bóng trăng lên vừa khói đinh đồi cây người chưa ngơi đã sẵn có người thay gói gạo với đi và rồi gạo lộ ô bập bùng lên ánh lửa sóng bom bao dọn dã tiếng chảy cua bồng con ra vọng để đồng đưa giá gạo bán đêm vì ngày bận làm mùa cách mạng gần gạo nhiều để đánh mỹ sóng bom bao sẵn có cối chảy cây người bom bo sẵn có đôi bàn tay với tình yêu nước và thu giặc ngày ngày dùng nhịp đếm bằng chay đuốc gần tan nhịp càng thêm rắn rối bóng trăng lên vừa khói đinh đồi cây người chưa ngơi đã sẵn có người thay gói gạo với đi và rồi gạo lại đầy chiều đêm vắng ve có ai đi về phía những hàng cây mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đêm bằng chay đuốc gần tan nhịp càng thêm rắn rối bóng trăng lên vừa khói đinh đồi cây người chưa ngơi đã sẵn có người thay gói gạo với đi và rồi gạo lại đây